quay trở lại với à, channel của mình thì hôm nay mình và bé chay chay xin trở lại với các bạn về cái chủ đề đó chính là từ thiện các bạn hiện tại trên mạng đang tranh cãi cái vấn đề về à, làm từ thiện trong cái mùa dịch đó là của cho không bằng cách cho thì có rất nhiều người à, hảo tâm người ta cho từ thiện nhưng mà người ta có chọn lọc các bạn có nghĩa là người ta chỉ cho những người thật sự quá nghèo nghèo dữ lắm nghèo hoặc là như thế người ta cảm giác được người đó nghèo người ta mới cho thì à, có một, thì có những người cũng tương đối nghèo hoặc là cũng gần nghèo gì đó người ta cũng đi xin thì bị à, không được cho à, như là cảm quan thì à, người ta thấy người đó à, hơi khá gì đó về cách mặt về cách uh, gì đó thì người ta cảm giác là người đó hơi khá hơn những người khác người ta không cho thì à, có thể là những nhà hảo tâm đó họ không đủ tiền để cho cộng à, gãi ai người ta cũng cho nhưng mà theo à, mình suy nghĩ các bạn có nhiều người cái có nhiều người người ta rất là nghèo nhưng mà người ta rất là sĩ diện người ta cũng không đi lấy quà từ thiện luôn các bạn người ta không đi lấy quà từ thiện <clears throat> mặc dù người ta khó khăn thật sự thì à, mình nghĩ là những cái người mà khá hơn người giàu hơn mà người ta đi lấy quà từ thiện là người ta vượt qua được cái sĩ diện rất là lớn đó các bạn thì mình nghĩ là nên cho đi có nghĩa là những nhà hảo tâm nên cho ai xin thì cho thôi đừng phân biệt giàu nghèo người giàu mà họ họ họ không có tự ái họ không không không có gì cái sĩ diện mà họ đi xin mình thì à, cái đó nó còn lớn hơn là à, lớn hơn lắm các bạn lớn hơn cái phần mà được xin lắm cho nên là mình nên cho người ta người ta chấp nhận người ta có tiền nhưng người ta chấp nhận người ta nghèo để người ta đi xin đi xin là nhục đó nó sẵn là đi xin là nhục ai mà đi xin là phải nói là vượt qua được cái sĩ diện rất lớn của cái bản thân mới đi, mới đi xin được cứ người nghèo người ta đâu có xin đâu người ta làm người ta ăn thôi người ta không bao giờ đi xin bởi vì cái sĩ diện chẳng hạn chẳng hạn là như vậy cho nên là ai mà làm từ thiện thì cứ ghi đây là nếu bạn đủ thì hãy nhường phần cho người khác còn nếu bạn thiếu thì hãy lấy một phần còn nếu mà họ thật sự thiếu hay đủ gì đó họ họ chấp nhận họ lấy thì mình cứ cho thôi phân biệt ai chứ già trẻ hay là xương ngón tay giàu có gì mình cũng cho hết tại vì khi mà người ta đi sinh là người ta đã chấp nhận người ta nhục rồi người ta đã chấp nhận cái điều đó rồi mà các bạn không cho các bạn còn còn làm này làm kia thì nó hơi tội đó. thì mình chỉ có nhận xét uh, à, đôi điều về cái vấn đề về từ thiện thôi Ờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn